Hôm nay tôi rất là vui khi được ăn sinh nhật của nghệ sĩ Vũ Thanh và nghệ sĩ Đinh Tý Sinh nhật rất là lớn và vui của hai nghệ sĩ này Đây là không gian của trong bữa tiệc sinh nhật Vũ Thanh Sau khi chúng tôi và hai tôi sau khi ăn sinh nhật Vũ Thanh thì tới sinh nhật của nghệ sĩ Đinh Tý Đây là lúc ờ, thầy tôi chúc và đây là không gian trước phòng tiệc sinh nhật nơi chứa rất là nhiều ờ, rượu nước yến cũng như là đông trùng hạ thảo rất là tốt loại ờ, thực phẩm loại nước chất lượng tốt đây là những chai rượu rất là xịn còn đây là nước yến xào một nước một nước rất là khá ngon đấy đây là vợ của nghệ sĩ Vũ Thành đánh giá các món trong nhà hàng Green Plaza quận 5 này tôi nghĩ khá là ngon đấy rồi tiếp theo chúng tôi đến à, sau khi ăn sinh Vũ Thành thì à, chúng tôi đến liền tới sinh nhật của nghệ sĩ Linh Tý cùng ở quận 5 trên con à, ở đường với thùng nhớ mà kênh ở quán ốc nóc nghệ sĩ đình tỷ hát tặng cho các buổi nội trong buổi tiệc một nhạc rất hay đây là không khí của tôi khi xem U23 Việt Nam đá trận chung kết rất cảm xúc hai ngày sau thì chúng tôi đến à, một nhà hàng khách sạn tên là Lotte Sài Gòn Dragon ở trên đường à, phường Bến Nghé quận nhất à, nhà hàng này không khí những cảnh view rất là đẹp hồ bơi rất là rộng rãi mắt sạch đẹp nhưng mà một điều tôi nói là đồ ăn trong này tôi nghĩ không ngon bò không ngon tất cả không ngon bò không ngon và tất cả các món đều thấy đều không ngon từ tôm càng cho đến à, bò à, bistec kèm khoai tây chiên